Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Lucky Vado. Hôm nay chúng ta tiếp tục với sai lầm thứ hai khi sử dụng kem chống nắng. Đại đa số các bạn khi đi mua kem chống nắng không hiểu rõ ý nghĩa các thông số của kem, làm cho các bạn không phân biệt được kem chống nắng nào là phù hợp và tốt cho nhu cầu của mình. Nhưng các bạn đừng lo, hôm nay Lagivado sẽ giúp các bạn hiểu hơn về các thông số quan trọng của kem chống nắng. Có hai loại thông số chính thường được thể hiện trên kem chống nắng là SPF và PA. SPF là định mức đo lường khả năng chống tia UVB của một sản phẩm, chứ không phải là lượng chất chống nắng nhiều hay ít. Định mức quốc tế là một SPF bằng 10 đến 15 phút nếu bạn thoa đúng độ dày 0,2mm kem lên da. SPF càng cao sẽ bảo vệ da dưới nắng được lâu hơn. Kem chống nắng có SPF càng cao thì khả năng lọc tia tử ngoại càng tốt. PA đo lường khả năng lọc tia UVA của một sản phẩm. PA càng nhiều dấu cộng thì khả năng bảo vệ da khỏi tia UVA càng cao. Ví dụ, PA cộng chặn được 40 đến 50% tia UVA, PA2 cộng là 60 đến 70% và PA3 cộng là 90%. PA4 cộng chống tia UVA tốt nhất. Bạn nên chọn loại kem chống nắng có cả hai chỉ số SPF và PA để được bảo vệ một cách tốt nhất. Bật mí với các bạn là kem chống nắng Lagivado có chỉ số chống nắng SPF 50 cộng và PA3 cộng đó. Hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp các bạn hiểu hơn về thông số của kem chống nắng. Từ đó các bạn sẽ chọn được loại kem phù hợp với mình. Hãy khám phá các chia sẻ tiếp theo trên kênh Lucky Vado, Tinh Hoa Mỹ Phẩm Hàn Quốc nhé!